Xin chào mọi người, à, Big Lê hôm nay xin chia sẻ cho mọi người là cái công nghệ PRP và PRF Tất cả những cái khách hàng mà đã mua à, máy đi tâm của nhà Big Lê à, Thiết bị thẩm mỹ Bico thì sẽ được tặng free một buổi à, chuyển giao công nghệ PRP, PRF Hiện tại bây giờ ở đằng sau Big Lê đây là à, một trong những cái chủ spa đã đang là học viên cũng như là à, đang từng đang đã từng sử dụng cái công nghệ cũng như là máy thiết bị của công ty thiết bị thẩm mỹ Bico thì công nghệ PLP, PRS bây giờ thực ra thì nó sẽ vẫn là một cái là những cái phương pháp rất là hiệu quả và an toàn ờ, cho tất cả các chủ spa uh, từ những cái chủ spa từ ờ, bình thường dạng home spa là những cái chủ spa các bạn ấy, thẩm mỹ viện thì hãy hãy một lần trải nghiệm cái công nghệ PLP và PRF thì vì làm sao ạ thứ nhất này là hiệu quả vô cùng cao vô cùng tuyệt vời à, chi phí thì là khá là thấp và cái độ an toàn, độ kích ứng cho khách hàng gần như bằng không. À, khi PRP, PRF thì anh chị sẽ uh, ứng dụng vào trong da để gì ạ? Những cái làn da chúng ta bị phục hồi, do chúng ta bị uh, tăng sắc tố khi mà chúng ta laser, đan kim hoặc những cái sử dụng sản phẩm tái tạo nó bị tăng sắc tố hoặc bị yếu hoặc bị sưng đúng không ạ? Thì cái P công nghệ PRP, PRF sau lưng Big đây thì nó sẽ ứng dụng để cho anh chị rất là tuyệt vời trong spa của anh chị và cũng như là cái liệu trình để căng bóng cho khách hàng rồi ờ, thì hãy một lần, hãy một lần trải nghiệm và hãy một lần đến với thẩm mỹ thiết bị thẩm mỹ Bico để chúng tôi sẽ mang cái công nghệ này à, đến với anh chị ạ.